đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam để điều tra về hoạt động ma túy ở tụ điểm kinh doanh karaoke. Vào ngày 10 tháng 4, theo nguồn tin của phóng viên từ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đang tạm giữ đối với Trần Ngọc Phúc, thường gọi là Phúc XO, sinh năm 1983, ngụ quận 12 để điều tra hình sự vì có liên quan đến hoạt động ma túy tại tụ điểm kinh doanh do chính Phúc làm chủ. Theo đó, dạng sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát thuộc PC02, Công an quận 12 đã ập vào quán karaoke XO Fraon trên đường Trường Trinh, phường Tân Thới Hiệp để kiểm tra hành chính. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy nhiều ma túy. Phúc XO cùng gần 100 người, trong đó có khoảng 40 nữ được đưa về trụ sở để điều tra. Theo nguồn tin được xác nhận, Phúc XO là người có liên quan đến hoạt động cung cấp ma túy cho các dân chơi thường xuyên lui tới quán karaoke mà Phúc XO làm chủ tụ điểm karaoke của Phúc XO là một tụ điểm ăn chơi của các dân chơi có số má tới để tụ tập phê ma túy. Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai của Phúc XO và những người có liên quan. Nguồn tin cho hay Phúc XO tự nhận là chủ quán karaoke đẳng cấp có thương hiệu XO nằm trên đường Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Quán karaoke của Phúc XO có 6 tầng với 15 phòng. Những phòng này được trang bị dàn nội thất âm thanh cực kỳ hiện đại và sang trọng. Được biết, Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội khi có nhiều YouTuber đăng tải phản ánh là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Phúc XO đeo trên người gần 20kg vàng mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Phúc XO còn sử dụng nhiều vật dụng bằng vàng như siêu xe mạ vàng, mũ vàng, dàn xe máy, biển kiểm soát ngũ quý cực độc, siêu xe ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam. Ngoài những hoạt động trên, Phúc XO còn xuất hiện trên cộng đồng mạng và tự nhận mình là người có hoàn cảnh khó khăn tự vươn lên. Đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam Phúc XO vừa bị công an tạm giữ hình sự là ai? Phúc XO nổi danh từ ngày đeo tới 13 kg vàng giữa hàng nghìn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines ở giải bóng đá AFF Cup Suzuki 2018. Theo chia sẻ của Phúc XO, lý do phải gồng mình đeo số vàng trên là do được thầy phong thủy phán đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn. Được biết, Phúc XO đeo vàng từ khoảng năm 2013 và mỗi năm đã tăng lên một phần khối lượng vàng. Trước đó, Phúc XO cũng đã từng gây xôn xao dư luận khi đeo 8 kg vàng đi mua điện thoại tại một cửa hàng ở Sài Gòn. Trong khoảng thời gian này, Phúc XO còn sử dụng nhiều vật dụng bằng vàng như siêu xe mạ vàng, mũ vàng, dàn xe máy biển kiểm soát ngũ quý cực độc, siêu xe ô tô và mô tô hiếm có tại Việt Nam. Mới đây, Phúc XO cũng vừa gây tranh cãi khi tung hình ảnh chiếc mũ vàng nặng 2kg đính 260 viên kim cương mà mình sở hữu. Theo lời chia sẻ của đại gia vàng mới nổi này, mũ được làm từ 53 lượng vàng, mỗi viên kim cương đính trên mũ có giá 1,2 triệu đồng một viên. Tổng giá trị của chiếc mũ là hơn 1,8 tỷ đồng. Các bạn thân mến, bản tin 24 giờ tổng hợp của chúng tôi đến đây là hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức mới nhất trong ngày trên tất cả các lĩnh vực Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tin tức mới nhất. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.